khi Đức Phật chưa thành đạo, thế giới này là do ma vương cai quản. Khi Ngài thành đạo, Đức Phật khám phá ra con đường thoát khỏi sự cai quản của ma vương, nên ma vương dùng đủ mọi hình thức để chống phá Ngài. Ma vương biết, nếu để Đức Phật truyền dạy chính pháp thanh tịnh thiền của Ngài, thì ma vương không còn ai cung phụng, không ai đến cầu xin và không ai đến lễ lạy. Vì vậy, ma vương quyết chí phá cho bằng được, nhưng cuối cùng ma vương đã thất bại. Vậy vì đâu ma vương thất bại? Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nhắm nhủ điều gì với chúng sinh? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Vì sao Ma Vương bị thất bại? Vì Đức Phật sử dụng cây cung thiền định thanh tịnh và cây kiếm trí tuệ bát nhã, nên Đức Phật của Ma Vương, những việc của ngươi là dẫn người đi trong luân hồi, để hầu hạ ngươi, không qua mắt được ta. Ma Vương thấy việc làm của mình bị Đức Phật vạch trần, nên xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng trước khi bỏ đi ma vương có lời nguyền rằng, này ông cổ đàm, hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này, nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ. Ma Vương nói thêm, còn sau khi ông diệt độ, Người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai thanh tịnh thiền của ông đều là kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cổ Đàm biết số người tu theo đạo của ông. Một ngàn người chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này, nhưng việc cúng lại và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này để đưa người sống trong vật lý, vật chất do ta cai quản hầu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý, vật chất được. Ma Vương lại nói thêm, này ông cổ đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật lý, vật chất, mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta suối bảo cả. Tiếp theo là tiếng cười của Ma Vương thật lớn và dài. Đức Phật nghe lời nguyền và tiếng cười của Ma Vương quá mạnh và dài, nên trước khi nhập Niết Bàn, Như Lai có lời dạy như sau – này các đại đệ tử lớn của Như Lai, cũng như các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, yêu bà tắc và yêu bà di. Các ngươi là người tu theo thanh tịnh thiền, phải chú ý lời nguyện của ma vương và dạy lại cho người sau. Vì nào tu tập theo chánh pháp thanh tịnh thiền, phải nhớ những lời nguyện của ma vương này. Theo hành đúng lời Phật dạy chắc chắn giải thoát của Nguyễn Nhân. Theo lý tương sinh tương khắc thì có âm ắt có dương, có cường ắt có nhu, có chính ắt có tà, có thiện ắt có ác, có Phật ắt có ma, do đó người tu Phật sẽ phải trải qua muôn trùng ma nạn. Thể hiện sinh động ma nạn ngăn cản người tu Phật là 81 nạn của thầy trò huyền trang sang Tây Trúc lấy kinh, vượt qua hết ma nạn mới thành chính quả. Câu chuyện Đức Phật sử dụng cây cung thiền định thanh tịnh và cây kiếm trí tuệ bắt nhã thắng ma Vương chính là nhắc nhở người tu Phật phải giữ được tâm thiền định thanh tịnh, không bị những ham muốn thế gian như danh vọng, vinh hoa, tiền tài, tình cảm thế nhân dẫn động lôi kéo. Thanh tịnh, buông bỏ ham dục, thiền định thực tu, tăng cường định lực, nhẫn nại, khiến cho tâm vững chắc, trong sáng, không gì lay động nổi, không danh, lợi, tình nào có thể động tới được. Nhưng thế sự vạn biến, thật giả khó lường, cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối người ta, mê hoặc dẫn dụ người ta. Như thế phải dùng vũ khí thứ hai là cây kiến trí tuệ bát nhã, tức là phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để phân biệt thật giả, chính tà, thiện ác, bám chắc vào Pháp, chứ không chạy theo số đông, không nghe theo danh tiếng người thầy nào đó hay danh tiếng môn phái nào đó. Nhưng con người rốt cuộc vẫn là con người, vẫn cứ bị ma dẫn động. Bậc chân tu cao tăng đắc đạo như tế công cuối cùng bị phương trượng, trụ chỉ đuổi ra khỏi chùa là một ví dụ minh chứng cho câu nói của Ma Vương, ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được, ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Hay những ngày rằm mùng một đặc biệt là dịp lễ Tết, đến các chùa sẽ thấy Ma Vương đã thực hiện được câu nói này. Số người tu theo đạo của ông, một ngàn người chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này, nhưng việc cúng lạy và cầu xin thì là vô số kể. Có một số chùa, Tăng Ni thực tế đã làm như Ma Vương nói. Sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật lý, vật chất, mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta suối bảo cả những thuyết giảng của Phật Thích Ca từ 2.500 năm trước vẫn thế, nhưng người học thời nay đã không tiếp cận được nguyên văn lời giảng của Ngài. Trải qua nhiều lần biên dịch, phiên dịch, qua nhiều ngôn ngữ khác nhau và qua lời giải thích kinh sách của những người ở các tầng thứ, nhận thức khác nhau, khiến nghĩa lý ban đầu đã không còn mấy. Đức Phật dạy tu thẳng vào cái tâm, giữ tâm thanh tịnh và đã tỏa thực tu trong thiền định và dùng trí tuệ bát nhã, tức theo lời Phật dạy mà tu, chứ đâu có dạy xây chùa, thắp hương lễ bái, cầu khấn, đốt vàng mã, phóng sinh đâu. Vì những việc này đều là hữu vi, giống như câu chuyện giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế như sau. Lương Võ Đế hỏi, chấm một đời cất chùa, đổ tăng, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tả tượng, ấn tống kinh sách, như vậy có được công đức gì chăng? Bồ Đề Đạt Ma trả lời một cách rõ ràng rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Vua lại hỏi, tại sao không công đức? Ngài Đạt Ma đáp, bởi vì những việc vua làm là hữu lậu, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật. Vua lại hỏi, vậy công đức chân thật là gì? Ngài Đạt Ma đáp, chỉ phải được thanh tịnh hoàn toàn, thề phải được chống không vắng lặng, như vậy mới là công đức. Và công đức này không thể lấy việc thế gian như xây chùa, chép kinh, độ tăng mà cầu được. Hơn 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có để lại dự ngôn cho con người thế gian, nhằm khi sau này thế gian vào thời kỳ mạt Pháp có thể được cứu độ, thoát khỏi luân hồi và trói buộc của ma vương. Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, khi yêu đàm bà la hoa khai nở cũng là lúc Đức chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Hiện nay hoa yêu đàm khai nở khắp nơi, phải chăng Đức Thánh Vương đã tới? Hoa yêu đàm bà la khai nở, 3.000 năm một lần, yêu đàm bà la hoa khai nở cười đón cửa trời mở. Thánh giả đến nhân gian, yêu đàm bà la hoa khai nở. Thánh giả đã trở lại, yêu đàm bà la hoa khai nở. Thánh giả đã trở lại. Đó là lời của ca khúc Yêu đàm bà la hoa khai do ca sĩ Dương Kiến Sinh một trong số bảy nữ ca sĩ giọng trầm nổi tiếng nhất thế giới biểu điện học. Đêm dạ hội mừng năm mới 2006 của đài truyền hình Tân Đường Nhân NTDTV khiến nhiều người xúc động dâng trào nước mắt. Những âm điệu hân hoan thuần khiết nhắc đến một loài hoa đến từ thiên thượng, báo điểm lành cho nhân gian đã khiến nhiều người bật khóc khi ngẫm về lời Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng. Khi ưu đàm bà la hoa khai nở là lúc truyền luân thánh vương hạ thế độ nhân. Câu chuyện bắt đầu ở Ấn Độ từ cách đây hơn 2.500 năm. Khi đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai công khai ngộ và bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Do điều mà Thích Ca Mâu Ni truyền là chính Pháp nên Phật Pháp của ông càng ngày càng hưng thịnh, còn các tôn giáo khác lại dần dần suy bại đặc biệt là bà La Môn giáo vào lúc ấy cũng đã bên bờ diệt vong và hoàn toàn biến thành tà giáo. Điều này dẫn đến tình cảnh người trong môn phái này ra sức phá hoại việc truyền giảng của Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật giảng Pháp tại tịnh xá Chi Viên, người của bà La Môn giáo vì để phá hoại đã cải trang thành tín đồ đến nghe Pháp. Trong lúc đang nghe, có người thì giả vờ ngất xỉu, có người xuất ra các hiện tượng kỳ quái, lại cũng có người tung tin vu khống nhằm bôi nhọ thanh danh của Thích Ca Mâu Ni làm dao động chính tín của các tín đồ. Đứng trước sự sách nhiễu này, Phật Thích Ca Mâu Ni điềm tĩnh chấn an các đệ tử rằng khi ta còn tại thế thì tín đồ các tôn giáo khác và ma quỷ không thể làm gì pháp này, nhưng tương lai ra sao là điều khó nói trước. Tuy nhiên, Đức Phật cũng nói thêm, các con hẳn ai cũng biết một truyền thuyết lưu truyền đã lâu, chính là nói về chuyển luân thánh vương sẽ tới nhân gian độ nhân trong tương lai. Chuyển luân thánh vương này có năng lực vô cùng vĩ đại. Đến lúc ấy, rất nhiều người trong các con sẽ đắc được đại pháp vạn pháp quy nhất. Đến lúc ấy, các con sẽ biết mình may mắn như thế nào. Đến lúc ấy, rất nhiều chư thần từ thiên thượng sẽ xuống nghe pháp và chúng thần đều trông ngóng ngày đó sẽ tới. Một lần khác, trong pháp hội được tổ chức tại một bãi đất rộng trên núi, khi ấy 10 đại đệ tử của Phật tổ và rất nhiều đệ tử khác đều có mặt. Một nữ đệ tử là Liên Hoa Sắc Bèn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: "Thế Tôn, Ngài nói tương lai sẽ có chuyển luân thánh vương hạ thế truyền pháp, vậy người ở các nơi khác muốn nhận biết thì làm thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đến khi có một loại hoa gọi là yêu đàm bà la nở rộ khắp nơi, thì đó chính là điểm báo hiệu thánh vương đã tới. Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là hoa từ thiên thượng mang xuống điểm lành về chuyển luân thánh vương. Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ cho tới khi các con gặp được thánh vương mới thôi. Lúc này từ không trung mưa rơi lất phất, Phật Thích Ca Mâu Ni miêu tả loài hoa này thân nhỏ như hạt mưa bụi, tuy nhìn rất mỏng manh nhưng không đâu là không thể khai nở. Mục Kiền Liên nói, Thế Tôn, Ngài có thể mở lòng từ bi cho chúng con được nhìn thấy bà la hoa này được không? Được, ta sẽ dùng Phật lực để xem có thể mang đến loài hoa này không? Nói xong, Phật Thích Ca Mâu Ni đưa tay ra, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng, li ti như những hạt bụi thân trong suốt mỏng manh. Đây là yêu đàm bà la hoa ở không gian khác. Chúng thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loài hoa này và mong mau chóng đắc được giáo hóa của truyền luân thánh vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay cho các con. Lúc ấy trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu. Họ bắt đầu giải hoa, mưa phùn ngừng rơi, bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, còn có rất nhiều đám mây ngũ sắc trôi theo làn gió. Có cả rồng và phượng hiện thân, đúng như câu nói rồng phượng hiện thân báo điểm lành vậy. Một người trông thấy cảnh tượng này liền thốt lên, đây quả là điểm lành tuyệt diệu. Về sau Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều lần giảng về chuyển luân Thánh Vương và yêu đàm Bà La Hoa. Hiện tại yêu đàm Bà La Hoa mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến năm xưa đã khai nở trên toàn thế giới, điều mà chúng sinh chờ đợi và trông mong đã tới rồi. Đối diện tất cả những điều này, chúng ta lựa chọn như thế nào đây? Hãy thức tỉnh, hỡi con dân của thần.